Tôi sống ở Việt Nam 2 năm rồi. Ngày nào tôi cũng đi học tiếng Việt. Nên tôi có thể nói tiếng Việt là tốt. Bây giờ tôi sẽ đi học với người Việt. Taxi! Dạ, anh đi đâu? Sang Nhật biết không? Không biết. Ok, đi Kakumamu Tamu Tamu. Hả? Kakumamu Tamu Tamu. À, Kakumamu Tamu Tamu. Không hiểu và tâm người nhật không hiểu không hiểu và tâm người nhật không hiểu không hiểu và tâm người nhật không hiểu không hiểu không hiểu nhà. Tháng sau là ngày kỷ niệm hai năm quen em Tôi muốn dành tặng em tiếu bất ngờ Nên tôi sẽ dẫn em đi du lịch để chúc mừng nhé Chào anh, anh muốn đi đâu à? 한몬디 à, du biển cho hai người hai Taiwan 한몬디 후국구 Hả? 후국구 À Phú Quốc Không hiểu không hiểu Bà tam người Nhật Không hiểu không hiểu Bà tam người Nhật Không hiểu không hiểu Bà tam người Nhật Không hiểu không hiểu Không hiểu nha Tôi đường quá Tôi muốn ăn quán lề đường bướm bò cơm tám bún chả quán lề đường rất ngon đặc biệt là bún thịt nướng em ơi dạ cho em một ly bia dạ và bún thịt nướng dạ và nhokumamu hả nhokumamu máp khom khiếu khom khiếu và tâm người nhật khom khiếu khom khiếu và tâm người nhật khom khiếu khom khiếu và tâm người nhật khom khiếu khom khiếu và tâm người nhật mà người nhật nói như sao các màn tám tám các cơ màn tám tám phú quốc phú quốc nước mắm nhóc mắm màn xe buýt セビットバンメトッバンメトットコンキューコンキューコンキューコンキューコンキューコンキューコンキューコンキューコンキューコンキューコンキューコンキュー trời ơi Còn chịu, còn chịu, bắt tâm người Nhật Còn chịu, còn chịu, bắt tâm người Nhật Còn chịu, còn chịu, bắt tâm người Nhật Còn chịu, còn chịu, còn chịu nhà